À, chào anh em nhá Chào mừng anh em đến với lại kênh youtube của shop Tuấn Ánh nhá à, Hôm nay xin giới thiệu chi tiết với lại anh em về cái sản phẩm Đó là keo bẫy cò Keo bẫy bạc Hàng keo công nghiệp siêu dính siêu bền Và cái ờ, thẻ que tre Thẻ que tre hay nữa anh em gọi là que rau à Để cuốn keo nhá Que rau là cuốn keo cái đầu tiên là về cái que này Thì cái que này là cái que gọi là vót thủ công có thủ công nhé à, bằng chất liệu là tre tre này là tre tương đối già đấy nhé à, anh em yên tâm là cái độ ngót nó sẽ ít đi không còn ngót nhiều nữa thế còn về cái kỹ thuật vót đấy thì cái này là ờ, vót thủ công bằng tay à, được thợ nội là thợ làm tre ấy nói chung cái này không phải cao siêu gì đâu quan trọng là người ta làm ờ, cẩn thận khéo léo một chút thôi chứ người ta không làm mẫu làm kỹ càng và khéo tay một chút thì vót cái que nó đẹp nó đều đây này anh em nhìn này ở phía ngọn trên phía ngọn trên nhá nó sẽ hơi nhỏ hơn ở phía gốc phía gốc sẽ hơi to hơn và cái que này vót rất chỉ là tròn trịa à, cái phần cật thì luôn luôn là được giữ lại để đảm bảo cái độ cứng cho que nhá luôn luôn là giữ lại phần cật này Đấy. thế này rất là dẻo rất là dẻo nhá rất là dẻo thì cái này ấy là phục vụ cho anh em à, đánh cò trắng cò bợ gọi là cái que cuốn keo để chơi à, chơi bẫy cò bẫy bạc nhé thì cái que này ấy, thì anh em thấy này hàng nó rất là đều nhẫn nhụi đẹp đẽ thì làm ra cái sản phẩm này là cái người thợ cũng rất là tốn công mà bây giờ cái này là vót thủ công thì các bác hình dung ra là người ta vót người ta phải đạt được cái, cái, cái ngày công ờ, ba trăm rưỡi ờ, cái ngày công phải đạt khoảng ờ, hai trăm nghìn một ngày chẳng hạn như một ngày nó vót được uh, bao nhiêu tiền đấy thì được 200 nghìn nhưng que này là 1 nghìn một que này ngày nó vót được 200 que đạt được ngày công là 200 nghìn thì cái giá thành của que này ấy, nó sẽ à, đắt hơn mấy cái que mà người ta tuốt từ máy ra tuốt từ máy ra thì nó to nó thẳng đơ đầu đít bằng nhau không có tuốt vọn như này được thì cái này là vót một thủ công bằng tay do thợ do nghệ nhân làm thì nó phải đạt được ngày công à, lao động phổ thông thì cái này là sẽ là hơi cao một chút nhé các bác nhé thế còn các bác à, mua nhiều 500 đến 1000 thì sẽ bao ship còn mua 100 200 thì shop sẽ không bao ship được nhé đấy thế cái này là à, dùng cho anh em chơi văn nghệ thì là 100 200 que là chơi được rồi còn các bác chơi chuyên nghiệp thì các bác chơi tới nghìn hai nghìn que cơ thế còn về keo nha về keo thì shop sẽ bán uh, trên đơn vị thấp nhất đơn vị thấp nhất là 1 kg 1 kg đây cả bao bì vỏ hộp này sẽ hơi tươi hơn một chút 1 kg mốt đây 1 kg đây thì là 1 kg này là cái đơn vị thấp nhất mà shop bán cho một cân keo cò này à, ship hàng thì luôn luôn là ship toàn quốc từ Bắc vào Nam từ Nam ra Bắc anh em mọi miền Tổ quốc đâu đâu cũng mua được nhé à, với bác nào mà chơi văn ngạ thì một cân này và hai ba trăm que này thì là đánh cả mùa luôn nhiều khi cả mùa còn chưa hết keo nhé cái này thì rất là ít thôi à, nó có tí xíu trên đầu này thôi là đủ dính rồi nhé thì đây là giới thiệu chi tiết cho các bác uh, Ờ, biết được rằng là bên ờ, shop cũng đã có que tre cho anh em ờ, que que thẻ tre để cuốn keo đánh cò đánh bạc và cọ keo cò thì luôn luôn là cái keo hàng siêu dính siêu bền đây này các bác này đây. À, các bác lưu ý nhé keo này là keo công nghiệp có nghĩa là đã nấu sẵn rồi đã nấu sẵn như này rồi hoàn chỉnh như này rồi trong suốt nhé không có màu nhưng mà mình gọi là nó màu trắng hàng rất là nói chung là hàng này là hàng siêu dính bao dính nhất các bác luôn dính trong mọi uh, mọi địa, mọi thời tiết luôn nhé dính trong cả cái thời tiết là mưa phùn hoặc là bị uh, sương xuống các bác mà đi cắm sớm mà nó vẫn còn sương nó động uh, ờ, thì keo này vẫn dính bình thường hoặc là trong điều kiện mưa nhỏ đây, này các bác này có nước mưa nhỏ vẫn dính các thấy không cái độ tua nó rất là dai đấy cái này cực kỳ dính luôn các bác về là chỉ việc dùng thôi không phải can thiệp không phải ờ, pha chế không phải làm bất cứ gì khác chỉ có uh, đưa quấn vào que là chơi nha các bác nhé Đấy, cái này nó rất rất là dính luôn luôn cam kết với các bác về chất lượng của keo này là siêu dính siêu bền các bác làm cả cân đánh văn ngại chơi cả mùa nhé rồi các bác ờ, có nhu cầu thì vui lòng ủng hộ shop theo số điện thoại mà tôi để dưới màn hình nhá rồi xin cảm ơn chào các bác hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhé